Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh youtube của Baccarat Thịnh Vượng Thì lời đầu tiên cho mình gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người Chúc mọi người luôn bình an trong cuộc sống Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm kênh của mình Thì hãy để lại cho mình một like và một đăng ký kênh nhé Và mình lưu ý với mọi người là hiện nay có rất nhiều người, rất nhiều kênh đã giả mạo mình Mình chỉ có một số Zalo duy nhất đó là 085 2028830 nhưng hiện tại cái Zalo này của mình đã bị đai nên là nếu mọi người có liên hệ với mình thì mọi người chủ động liên hệ qua Telegram mọi người nhé Telegram của mình là a hbcl66 chỉ có hai số 6 ở cuối thôi mọi người nhé tránh trường hợp các bạn liên hệ nhầm bị các đối tượng lợi dụng sự uy tín của mình để lừa đảo ạ như các bạn đã biết thì hiện nay có rất nhiều cách để có thể thắng được khi chơi baccarat Tuy nhiên, một trong những phương pháp hiệu quả nhất chính là phương pháp dấu sắc mà hiện tại mình vẫn đang áp dụng thường xuyên để hỗ trợ mọi người. Và mình cũng xin nhắc lại là tất cả các phương pháp đều không thể chính xác 100%. Nó có thể đúng ở bàn này nhưng sai ở bàn khác nên là chúng ta cần kết hợp nhiều phương pháp để chiến thắng. Và lưu ý với mọi người là khi đạt đủ target thì chúng ta nên dừng lại. Quay lại video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến các bạn phương pháp này và một số lưu ý khi chơi phương pháp này. Và ngay sau đó, trong ngay video này, mình sẽ chơi cho các bạn xem phương pháp này nó hiệu quả như thế nào nhé. Đầu tiên, phương pháp uh, dầu sắc là gì? Thì đây là một trong những cách chơi được các uh, ba carat thủ rất là ưa chuộng bởi tính chính xác khá là cao so với những phương pháp khác với phương pháp này thì trước hết bạn cần hiểu rõ luật chơi và chú ý về cách chọn bàn. Đây được xem như là mấu chốt chính để giúp bạn thắng trong trò chơi này. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm về phương pháp này, không quá đặt nặng về tính học thuật nhưng cần phải rèn luyện một thời gian để có thể thành tạo. Tiếp theo là lợi ích của phương pháp này. Khi bạn chơi theo phương pháp sâu sắc thì bạn dễ dàng có được các lợi thế sau. Thứ nhất, là bạn có thể chủ động nắm rõ được tình hình của trò chơi và xác suất ra của từng cửa. Thứ hai là dễ dàng cân đối được nguồn vốn bởi vì bạn đã có kế hoạch từ trước. Điều này sẽ giúp hạn chế tối đa việc mất trắng khi chơi. Tiếp theo là khi nào thì nên sử dụng phương pháp này. dưới đây sẽ là một số lưu ý khi bạn muốn sử dụng phương pháp dấu sắc này. Phương pháp này thì ờ, sẽ phù hợp cho những ai có tính kiên trì và có thời gian thì sẽ cực kỳ hiệu quả. Phương pháp này sẽ xem xét kết quả thứ hai của cột thứ nhất để ra quyết định đánh cho cái cột tiếp theo. Phương pháp này thì sẽ áp dụng cho những bàn có nhịp cầu ngắn. Một bàn cầu ngắn thì thường sẽ kéo dài từ 4 đến 6 nhịp và đi từ 2 đến 3 chân. Đối với những nhịp cầu có 3 chân trở lên thì không nên áp dụng phương pháp này. Tiếp theo là cách để áp dụng phương pháp ờ, dấu sắc này một cách hiệu quả thì sau khi các bạn đã biết các trường hợp nên áp dụng phương pháp dấu sắc này thì việc tiếp theo các bạn nên tìm hiểu các mẹo để áp dụng chơi baccarat hiệu quả hơn dưới đây là một số bí quyết mà bạn có thể áp dụng để hiệu quả hơn khi chơi theo phương pháp này nhé thứ nhất là các bạn phải học được cách đánh nhuần nhuyễn vì cách chơi này không cần tính toán quá nhiều nên bạn chỉ cần học cách đánh thành thạo là có thể thành công. Và lưu ý rằng là nếu kết quả xuất hiện cửa hóa ấy, thì bạn sẽ lùi lại một tay để ờ, xét kết quả cho cái tay tiếp theo. Cái thứ hai là các bạn phải quản lý dòng tiền một cách thông minh. Như các bạn đã biết thì quản lý tài chính luôn là một trong những yếu tố quyết định đến sự thắng thua và đó là lý do của câu hỏi tại sao khi mọi người chơi Baccarat luôn thua mà bất kỳ ai tham gia chơi cũng tự đặt ra cho mình. Và đặc biệt hơn, với cách chơi theo phương pháp này thì người chơi có thể áp dụng nhiều cách vào lệnh như là phương pháp 112 hoặc là phương pháp 1248 và còn rất nhiều phương pháp vào lệnh khác. Với mỗi cách vào lệnh thì sẽ có các ưu và khuyết điểm khác nhau. Tuy nhiên ấy, bạn phải là người nắm rõ các điều này để chọn một phương pháp vào lệnh phù hợp Đối với lối chơi này thì bạn có thể dễ dàng lựa chọn được nhiều cách để vào lệnh. Nhưng bên cạnh những kế hoạch về tài chính mà đã được đặt ra từ trước thì bạn cần kết hợp với tình hình thực tế khi mà chúng ta chơi. Vì dù bạn có sự chuẩn bị kỹ đến đâu thì cũng sẽ có một vài ngoại lệ nhất định nên là các bạn hãy lưu ý nhé. Cái thứ ba đó là các bạn phải quản lý được về thời gian chơi theo mình thấy thì rất nhiều người khi chơi chỉ quan trọng về phương pháp chơi nhưng mà các bạn lại không quan tâm đến cái thời gian, cái lượng thời gian tham gia chơi. Không phải ai cũng biết rằng thời gian tham gia chơi nó ảnh hưởng và quyết định nhiều đến cái sự thắng thua của bạn. Khi bạn ngồi chơi trong một khoảng thời gian quá lâu ấy sẽ dẫn đến việc các bạn không đủ tỉnh táo để đưa ra các quyết định chính xác do não bộ của chúng ta tiếp xúc với sóng điện từ trong một khoảng thời gian dài. Bên cạnh đó thì việc ờ, dùng quá nhiều thời gian để chơi còn dẫn đến các hiện tượng như là mệt mỏi, thiếu sức sống, ảnh hưởng đến sức khỏe và ảnh hưởng đến công việc của các bạn nữa. Vì vậy, để có thể áp dụng phương pháp uh, ờ, dấu sắc này một cách hiệu quả nhất thì bạn nên đặt ra các khoảng thời gian chơi nhất định. Và trên đây mình đã cung cấp cho các bạn những thông tin và lưu ý cơ bản về cái phương pháp dấu sắc này à, bây giờ mình sẽ áp dụng phương pháp này để chơi các bạn nhé Ok hiện tại mình đã vào một bàn như các bạn đã biết thì chính sách của YouTube rất là gắt về những cái vấn đề này nên mình phải che đi phần hình ảnh mình sẽ để lại số điểm của hai bên và phóng to số tiền ở góc dưới video mọi người nhé với số rốn 10 triệu thì uh, mình sẽ chơi khoảng 5-6 tay thì mình sẽ dừng mọi người nhé với số rốn 10 triệu thì ờ, tay đầu mình sẽ bắt đầu từ 500k và gấp thép tối đa hai tay theo cái phương pháp dấu sắc giống theo cột thì tay đầu tiên này mình sẽ vào bên con 500k mọi người nhé à, đối với những người có thời gian thì các bạn có thể ngồi chờ mỗi cột các bạn ăn một tay sau đó các bạn đợi cái cột tiếp theo tay này con về 8 điểm này à, cái 4 điểm tay này mình đã ăn được 500k mọi người nhé à, còn đối với những ai mà không có nhiều thời gian thì các bạn có thể uh, trong một cột có thể các bạn tay nào cũng đánh thì các bạn cứ gióng theo cái dấu sắc đó gióng theo dấu sắc lên thì là mọi người đánh à, tay này ờ, theo phương pháp này thì tiếp tục mình bắt con nữa mọi người nhé 500k nữa à, trong video thì uh, không có nhiều thời gian nên là tay nào mình cũng sẽ đánh cho mọi người xem là nếu mà đợi nó ra hết một cột ấy, thì nó rất là lâu nên là tay nào mình cũng đánh à, chúng ta cùng chờ kết quả tay này con vẫn 8 điểm mọi người ạ à, cái 4 điểm giống hết kết quả của ván trước thì tay này mình vẫn tiếp tục ăn này Đó, mỗi bàn thì chúng ta chỉ cần ăn khoảng 2 đến 3 tay thì sau đó chúng ta chuyển bàn khác mình sẽ qua một cái bàn khác mọi người nhé mình sẽ ok đây mình sẽ qua cái bàn khác ở cái bàn này thì uh, cũng mới chơi được khoảng uh, ờ, 9 tay 10 tay thì tiếp tục gióng theo dấu sắc theo phương pháp dấu sắc thì tay này mình vào con 500 mọi người ạ à, vào con 500 thì phương pháp này mình vẫn đang áp dụng hàng ngày luôn và nó rất là hiệu quả đặc biệt là những ai có thể có thời gian ngồi chờ thì rất là ok mọi người nhé tay này con 4 điểm cái 8 điểm tay này mình thua mất 500k đối với cái phương pháp này nếu mà chúng ta thua ấy, thì chúng ta sẽ gấp thép lên hai tay nếu mà hai tay đó đều thua thì chúng ta chuyển bàn mọi người nhé rồi tay này thua tay trước thua thì tay này mình sẽ đánh nguyên kết quả của tay trước tức là mình vẫn đánh con và mình gấp lên là một triệu mọi người nhé mình đánh một triệu tay này vào nhà con và chúng ta hãy cùng chờ kết quả của ván này con không điểm này cái 5 chúng ta sẽ lên cây nữa ok tay này con 9 điểm tay này mình đã gỡ lại được cái ván trước và thắng được 500k ở ván này mọi người nhé rồi tiếp theo thì đến cái cây cuối cùng của cái cột này cái cây cuối thì mình không có cái cơ sở nào để mình gióng theo ở cột trước tại vì đây là cây thứ sáu cây thứ sáu này mình sẽ bỏ mình sẽ bỏ và mình chờ đến cái cây đầu tiên của cái cột tiếp theo mình ờ, tiếp tục chơi mọi người nhé cây này thì mình bỏ mọi người ạ à, các bạn hãy chờ xem cái tay này nó ra gì con 7 này cái 7 vậy là tay này hòa các bạn ạ tay này hòa đối với uh, đối với tay hòa thì chúng ta sẽ không mất tiền và cũng không ăn nếu mà chúng ta không đặt hòa ok đến cái uh, cây này là cái cây đầu tiên của cột tiếp theo thì mình sẽ gióng theo cái cột trước đó mọi người nhé và gióng theo cái dấu sắc thì tay này mình sẽ vào cái 500 mọi người ạ mình sẽ vào cái 500 mọi người nhé nếu mà tay này ăn nữa thì là mình ăn được 4 tay ăn được 4 tay mỗi tay 500 thì là mình sẽ chốt lời chốt lời là 2 triệu mọi người nhé <laughs> con một điểm rồi hy vọng là tay này sẽ về cái cái 5 vậy là con sẽ lên một cây nữa mọi người nhé con hai điểm ok tay này là cái ăn này đó thì trên đây mình vừa giới thiệu và chia sẻ với các bạn cái phương pháp dấu sắc này à, hiện tại mình vẫn đang áp dụng và nó rất là hiệu quả à, tại vì trên video nếu mà đánh nhiều đánh lâu thì nó rất là dài nên là mình sẽ Ờ, đánh khoảng 5-6 tay cho mọi người xem Ok thì hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo nhé Nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nhé